Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tất Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nature Max Việt Nam. Ngay sau đây, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Bá Hà, Phó Chủ tịch Nature Max Việt Nam Lời phát biểu khai mạc chương trình buổi lễ ngày hôm nay xin trân trọng kính mời ông. À, kính thưa ông ờ, Nguyễn Tất Tùng, à, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nam trung Natromac Việt Nam. À, kính thưa thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ bác sĩ Phạm Anh Bính. À, kính thưa Đại Đức Thích Thanh Cường. À, kính thưa toàn thể các anh chị à, cán bộ, công nhân viên à, của Natromac Việt Nam và trong cái ngày vui trọng đại của Nachumac ngày hôm nay thì xin được đại diện cho Nachumac Việt Nam à, xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất tới sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu khách quý, quý khách hàng, bạn hàng đã có mặt trong sự kiện khai trương ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, à, với à, à cái tâm nguyện và cũng là sứ mệnh của Nachumac Việt Nam, một sứ mệnh duy nhất đó là vì một Việt Nam khỏe mạnh và trong 3 năm qua với sự nỗ lực của toàn thể các anh chị em uh, lãnh đạo trong tổng công ty cũng như là được sự phối hợp, tin tưởng, đồng hành của tất cả quý đối tác, quý khách hàng, bạn hàng trên toàn quốc. Và hiện tại hôm nay uh, trong cái ngày lễ khai trương thế giới sữa non Natumax Shop thì đây là một cái dấu ấn rất là lớn để đánh dấu cái sự bứt phá của Natumax Việt Nam trong vòng uh, ờ, 3 năm qua. Chúng ta cùng bắt đầu cắt băng khai trương. Xin chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho một giây phút một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt này. Nachomax là sản phẩm sữa có hàm lượng sữa non cao, được nhập nguyên liệu trực tiếp từ New Zealand. Sản phẩm được chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành nghiên cứu Natri Mắc vì một Việt Nam khỏe mạnh.